Xin chào các bạn và các anh chị đã quay lại với chương trình Sửa xe đạp với Sài Gòn Bike Shop Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về con Vẫn là con nha các bạn Con ống Grunier của cốt rỗng, trục rỗng, dò giữa Hôm nay mình nói về Grunier Ống Grunier, con Grunier của dò dĩa nhưng mà của Shimano còn scram. FSA và những hãng khác khác biệt hơn Shimano các bạn Đây mình có hai cái trục uh, hai cái trục rỗng BB của Shimano dùng cho cốt rỗng đó các bạn chứ không phải là cốt vuông thì các bạn nhìn bên tay phải đó đây là cốt rỗng của xe các bạn thấy chữ chữ rod đây không ngay điểm tôi chỉ đó rod nha còn bên đây là mountain bike mountain thì dùng cho xe địa hình thì các bạn thấy á, xe road á, thì người ta cái cốt giữa đó trục rỗng của cái à, cái cốt rỗng của cái um, ống rỗng của dò dìa đó các bạn ngắn hơn xe MTB à, ống đáy sườn để gắn cái à, BB vào á là 68 còn về bên MTB thì các bạn thấy nó dao động từ 68 cho đến 73 73 thì à, sườn nó có 68 và 73 thì lý do đó bên à, MTB nó có ba cái dòng chim này các bạn thấy đấy ba dòng chim ba dòng chim nhé thì ba dòng chim này tùy theo sườn nếu mà sườn 68 thì chúng ta dùng tất cả ba dòng này ba dòng chim này một vòng chim nằm bên giờ dĩa bên giò dĩa hai vòng chim còn lại nằm bên giò bên tay trái là giò không có không có dĩa đó các bạn còn nếu như sườn 71 xin lỗi sườn 73 cái ống tiếp à, cái ống đáy sườn mà để gắn BB này vào á 73 thì chúng ta bỏ ra hai chỉ dùng một vòng bên vào dĩa thôi mình nói lại nha các bạn để cho những người mới chơi xe đó các bạn các bạn mới chơi xe đó các bạn hiểu rõ hơn thì bây giờ mình không quan tâm tới cái tên của nó là BB rỗng BB52 hay là gì đó quên tên nó đi giờ mình mình quan trọng là mình biết được cái kích thước chiều dài của nó thông số của nó cho nó đúng trước hết chúng ta nhìn chữ mô thành bài là MTB và rod là xe đua thì rod các bạn thấy cái này nó dày hơn nè còn MTB này nó mỏng hơn nè cái cây cốt vào giữa đó cái trục á trục này đây các bạn đây các bạn thấy đó cái trục này đây của MTB nó dài hơn rod còn rod là chúng ta không có chêm gì nha các bạn hai bên gái vào sườn siết cứng gắn vào dĩa vào vậy là xong đây mo thanh bay nha các bạn mo thanh bay ha trục rỗng của mo thanh bay độ dài của nó dao động từ 68 tới 73 73 tất nhiên đây tôi không nói là cái dao động của cái này dao động của cái sườn sườn người ta làm từ à, cái à, ở đáy sườn đó cái ống mà để chúng ta lắp cái BB rỗng này vào là BB vuông BB rỗng vào thì nó bên từ bên đây qua điểm bên đây là 68 hoặc là 73 thì tôi vừa nói các bạn nó có ba vòng chim ba vòng chim chúng ta sẽ lấy ra lắp đủ sao cho nó phù hợp với kích thước từ 68 tới 73 ha còn à, bên đây là BB rod các bạn thấy xem này không có dùng chim nào hết và sau tám cái này mới là quan trọng tại cái này thông số các bạn có thể tra trên mạng trên những cái nhà trang web sản xuất đó thì các bạn thấy các bạn có thể lắp đặt được chuyện nó rất đơn giản không có gì khó cả như con đây cái này là con ống Ronia các bạn nhìn kỹ nha tôi sẽ có hình minh họa rõ ràng hơn con ống Ronia đây cái ống này các bạn và ngay chỗ này nó có một cái lỗ lỗ này là cái điểm cái điểm này là đây nó chỉ chúng ta cho định vị là cái con khi gắn cái dò dĩa bên tay trái vào khi chúng ta gắn cái dò dò này vào đây nha đây giờ tôi để đây đi đó, các bạn thấy đó gắn dò này vào thì trong đây có ống con Runia và đây ống răng Runia luôn thì các bạn nhìn kỹ ngay chỗ này nha có cái con ống răng Runia chạy đều vào tới trong nó đi ngược lên giống như con tôi thường nói hai con hình nón nó lá đó nếu mà con Runia này chúng ta bắt sâu quá thì chắc thì không được không thể nào vô được cũng vô tới đây thôi không được nữa tại cái điểm này nó cái con này vô ôm hết tới đây thôi còn nếu mà ra ngoài thì không được mà giàu quá chặt bị ép đó các bạn thì không được mà lỏng quá là thiếu đó đưa ra ngoài nhiều quá thì không được vô trong thì dư nhiều quá không được thì để làm sao cho nó cái răng rô này nó bám đủ cái này rất là quan trọng tại khi chúng ta chạy xe các bạn xem trên những cuộc đua đó những cuộc đua à, truyền cấp truyền hình này cái đó đó hoặc những cái giải quốc tế đó các bạn Tour de France các bạn thấy có những vận động viên mà ta đạp gãy giò này ra luôn nè không phải xin lỗi không gãy mà xúc cái giò này ra là lỗi của tạo máy nha các bạn người ráp xe họ đưa con này vô không tới rồi các bạn nhìn kỹ nha trong xem đây bên đây cái giò dĩa đây giò dĩa đây thì có cái miếng này cái lưỡi gà rồi lưỡi gà nên thế này đây các bạn đây hai góc cù đề đây trong cù đề sau trong uh, ờ, cù đề xe đạp á thì trước và sau đều có hai góc hai góc dít hoặc hai góc lục giác để giới hạn trong và ngoài còn đây có con này cũng giới hạn nhưng mà dít giới hạn không phải là lực cho các bạn không phải là dùng ốc vít mà nó là, là giới hạn là cái điểm để báo cho chúng ta biết đó là cái điểm giới hạn không cho con argo này lọt qua khỏi dòng này nằm ngoài hoặc nằm trong bắt buộc phải xịt vào trong đây các bạn xem trong cái ống Ronia trong đây các bạn thấy cái lưỡi gà nhỏ không lưỡi gà nhỏ cái lưỡi gà này là tôi nói vừa nói là cái chốt uh, à, Argo hoặc cái pin đó chút pin đó thì nó phải lọt vào trong cái lỗ bên đây đây là các bạn đây cái bật gắn vào thì trước khi chúng ta gắn vào chúng ta lắp vào chúng ta phải dùng dít nhỏ con vật nhọn chúng ta bẫy này lên bẫy lưỡi gà lên đây đó các bạn thấy chưa thì cái chốt acro acro là chốt pin này, này các bạn đây đây nó sẽ nhảy lên trên nó sẽ bật bật lên trên bật ra khỏi cái ống này ống tròn ở đây là thì nó không đụng vào đây khi tôi làm clip đó các bạn thì cái này là video à, video clip để minh họa nó có hình minh họa để chúng ta dễ nhận biết thấy rõ hơn thành ra khi tôi dùng cái cái thước bạc tôi này nè thước kẹp này nè tôi kéo để tôi đo cái ống Grunier ống Grunier và khoảng trống này nè để cho bạn nhận biết là cái cái khoảng cách của nó từ cái bạc đạn đến cái con này là bao nhiêu chứ các bạn không cần phải đo nha tại vì trong cái sườn người ta từ 68 cái đáy sườn á gắn cái ống BB đấy thì 68 à, cho đến 73 thì 68 các bạn dùng tất cả để vô 3 miếng 3 miếng trên là đủ còn nếu mà 73 thì các bạn lấy ra hai vòng còn một vòng chim nằm phía bên cúc rộng à, nằm bên à, giờ dĩa cái giò bên phải đó có dĩa giờ là đủ thì khi các bạn xiết con tán này nè con tán này vào nè các bạn xiết vừa tới thôi tại nó có các bạn nhớ nó có cái aquo á tôi vừa nói nãy á nó có cái aquo đây ha cái lỗ đây nó thì cái lưỡi gà nó gô nó sụp vô đây là đúng rồi thì cho dao động các bạn di động nè nó chỉ một ly thì vừa ôm con giật sát vô là đủ rồi thì các bạn dặn cái con tán này nè thuốc vừa đến thôi các bạn có dặn cứng quá cứng chút xíu nữa thì cũng Argo à, này cũng chịu lên rồi bây giờ dĩa không vô được sâu được rồi các bạn nhớ nhé thước kẹp này là tôi chỉ đo cho các bạn thấy cái khoảng cách giữa con tới bạc đạn thôi con runia tới bạc đạn để mình nhận biết thôi chứ không ờ, khi các bạn ráp các bạn không cần